Chào mừng quý vị và các bạn đến với các video của điện máy Cường Linh Chiều nay chúng tôi xin ờ, gửi đến quý vị và các bạn dòng máy sản phẩm sửa đất đa năng cao vàng cũng như là các chức năng của máy và cách tháo lắp các bộ ờ, các chức năng các dụng cụ của máy thì ờ, đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua về dòng máy sản phẩm đây là máy sửa đất đa năng cao vàng chạy xăng công suất 7 mã lực cân nặng 47 kg đây là máy uh, ờ, chống rung máy có hệ thống giảm rung giảm dần. đấy thì máy uh, ờ, có thể uh, sử dụng nhiều chức năng như là sới đất đánh cỏ tạo rãnh lên luống đào hố trồng cây uh, phun xịt thuốc rửa xe đấy rất là nhiều chức năng gieo hạt nữa đấy rất là nhiều chức năng đấy thì uh, máy kèm theo máy gồm có là túi dụng cụ này uh, tấm uh, ốp và một bộ sới cơ bản kèm theo máy đây là bộ sới cơ bản kèm theo máy thì gồm có cái bộ phần sới đất và cái phần này là phần đĩa cân bằng đấy cái phần đĩa cân bằng này thì có thể tháo rời ra được bằng cách uh, ờ, rút chốt ở đây chúng ta tháo cái này ở ra đây đấy tháo lắp rất là đơn giản đấy thì uh, máy sới đất cơ bản thì gồm có như thế còn uh, chức năng uh, cày bừa hoặc là lên lúa đánh rãnh thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua thêm cái chức năng nào thì chúng ta sẽ quý vị và các bạn sẽ báo cho bên ờ, cửa hàng chúng tôi sẽ ờ, bán cho quý vị và các bạn thì ờ, đây là các chức năng của máy thì có một số chức năng còn thiếu đây là cái lưỡi cày của máy này lưỡi cày của máy thì có thể sử dụng có thể điều chỉnh hướng bằng uh, bộ phận này đấy đây là lưỡi cày còn đây là cái bộ tạo lạnh in11 đây ờ, quý các bạn còn gọi là bộ bánh xoắn đây bộ bánh xoắn in11 để uh, dùng để lạnh lánh bón phân cho cây ăn quả để uh, lên lúa đấy tạo rãnh để gieo hạt được làm bằng ờ, thép rất là chắc chắn này rất là dày rất là cứng không phải như uh, mấy hàng khác là làm rất là mỏng còn đây là bộ phận uh, lên luống in12 thường thường thì hai bộ phận này à, hai hai hai cái phụ kiện này sẽ đi chung với nhau đấy là bộ in11 và bộ in12 đây là bộ in12 thì uh, bộ này sẽ có chức năng là vét lên luống để lên vòng lên luống thì uh, có thể điều chỉnh được ờ, khoảng khúc rộng hẹp bằng uh, các chốt ở đây đấy thiết kế rất là thông minh rất là dày thép rất là dày rất là chắc chắn đấy thì đi ờ, sang đây sẽ là bộ này sẽ là bộ cuốc đất hay còn gọi là bộ sới đất sâu đất cứng IN3 đây là bộ sới đất sâu đất cứng đấy còn các ờ, mỏ bằng sắt như thế này trong quá trình ờ, dùng thì nó sẽ uh, sới đất lên sới đất sâu đất cứng hoặc là có thể sử dụng để đào hố trồng cây được đấy bộ đi ờ, in là ba còn ờ, đây là bộ làm đất ruộng in 19 đấy bộ làm đất ruộng thì gồm có ờ, mỗi bên là có sẽ có chín lưỡi như thế này ở giữa thì có các thanh ngang để trong quá trình sử dụng sới đất làm đất ruộng ruộng có rạ các thứ hoặc là nhiều cỏ thì cỏ sẽ không bị vấn vào không bị vấn vào cái trục của nó đây nó có bộ thanh ngang như thế này được kết nối bằng các ốc có thể tháo ra lắp vào rất là dễ đấy bộ sới đất ruộng IN19 còn đây là bộ đánh cỏ dùng để đánh cỏ sạc cỏ làm cỏ đấy cho ờ, coi ăn quả này cho ruộng đây thì ờ, được thiết kế bằng các thanh ngang xoắn xoắn như thế này đấy ừ, ở phần ờ, trên này thì có sẽ được vát xé được mài thì để ờ, đánh cỏ sắc hơn còn đây là bộ ờ, bánh lồng làm ruộng IN20 đấy quý các bạn nhìn thấy rất là dày đấy bộ bánh lồng làm ruộng đấy thì ờ, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý ông bạn cách lắp cách tháo lắp uh, các ờ, công cụ máy uh, ờ, câu bài thì ờ, tôi sẽ làm một số cái cơ bản thôi còn các bộ phận khác thì cũng sẽ lắp tương tự như thế đây tôi sẽ hướng dẫn lắp quý hướng dẫn quý các bạn lắp cái bộ bánh xoắn IN19 và bộ lên lúa IN n và bộ lên bộ lên luống N12 Đây chúng ta sẽ lấy cái chốt từ ờ, trong túi ra Ờ, khi quý ông các bạn mua máy sới đất rau vàng thì sẽ được tặng kèm một cái túi công cụ như thế này nó sẽ có cắt chút kèm theo máy này đây đấy cắt chút kèm theo máy thì ờ, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn lắp máy thì đầu tiên là chúng ta chỉ cần nghiêng lên nghiêng cái này lên và chúng ta cầm tay rút ra thẳng như thế này đấy rất là dễ ở đây ờ, ở trên trục thì có một ờ, cái lỗ như thế này và ở bên bộ phận dưới đất nó cũng có một cái lỗ cái lối như thế thì chúng ta chỉ cần à, đây chúng ta chỉ cần à, lắp vào thôi ngược lại đây chúng ta chỉ cần lắp vào đây bản ờ, tháo lắp ờ, các chức năng của máy đây chúng ta chỉ cần dơ lên và tháo thẳng ra như thế này đấy rất là dễ đây chúng ta sẽ lắp ờ, bộ in11 cái bộ bánh như này sẽ lắp từ đằng trước đây các bạn để ý là ở đây có một lỗ này ở trên này thì có cũng có lỗ như thế này chúng ta phải lắp đúng cái chiều của nó để chúng ta có thể ờ, chốt được đấy chúng ta lắp chốt vào Đấy, với cái chốt này cũng ờ, rất là dễ sử dụng thì ờ, quý các bạn có thể chỉ cần rút ra như thế này thôi đấy hoặc là đóng lại như thế này rất là dễ rất là chắc đấy đây tôi sẽ ờ, thay nốt còn lại đây quý các bạn nghiêng lên đấy rút thẳng ra đấy rất là dễ đấy đấy là tôi ờ, đã lắp xong cái bộ tạo lạnh IN19 với ờ, các bộ sới đất cơ bản như thế này thì ờ, hoặc là bộ đánh cỏ bộ bánh lồng thì chúng ta cũng lắp tương tự thôi còn sau đây là lắp cái bộ IN12 đây bộ IN12 hoặc là lưỡi cầy đây là lưỡi cầy bây giờ 12 chúng ta sẽ tháo chốt đằng sau ra tháo cái chân chống đằng sau ra chúng ta sẽ chúng ta tháo chốt ở đây đấy chúng ta cái cất cái bộ phận này đi sau đấy ờ, chúng ta sẽ ờ, lắp chốt vào đấy rất là dễ ok đây đấy nếu mà hơi cao thì quý vị các bạn có thể chỉnh xuống bằng cách là tháo ờ, chốt ra đấy ta lắp chuẩn lại đấy thì ờ, đấy chúng tôi đã hướng dẫn quý các bạn tháo lắp cơ bản à, máy sới đất cho vàng đấy thì quý các bạn à, có nhu cầu lắp chức năng nào thì chúng ta chỉ cần tháo chốt và lắp cái bộ phận đấy ra thôi thì sau lúc lắp thì quý các bạn có thể để ý là Ờ, các bộ phận dưới đất hoặc là ở thì ờ, có một cái phần sắc hơn có một phần được vát hơn thì chúng ta sẽ lắp cái phần này hướng về phía trước để đảm bảo là nó sẽ cái này sẽ sới đất lên cái sẽ va vào đất đấy không lắp cái bộ phận ờ, đằng sau này đằng trước mà chúng ta phải lắp cái bộ phận có vát sắc này ra đằng trước đây sẽ là lắp thứ như thế này luôn đấy